Thì như mấy bạn đã đọc tiêu đề thì chắc các bạn cũng biết video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xem cái gì reaction cái gì đúng không? Đó, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau reaction Minecraft phiên bản Bình Dương à. <laughs> Minecraft độc lạ Bình Dương nha các bạn nha luôn hả? Có Minecraft đâu có gì đâu đặc biệt luôn rồi Có, có, hôm nay á, tôi đã kiếm được một cái video Minecraft rất là mắc cười luôn Tôi cho tôi Minecraft sẽ cho bà xem quay tại Bình Dương đúng không? Đúng rồi, đây chính là Minecraft được quay tại Bình Dương nha các bạn Và hôm nay mấy bạn hãy cùng xem với mình để coi coi cái video này nó độc lạ như thế nào mà Mình lại nói nó là độc lạ về Bình Dương nha các bạn nha Ok <laughs> Rồi, vô nào Cấm cười và cấm cười đi à, Bây giờ mình bọn mình cười. chơi cấm cười nha okay, Bây giờ ai cười. sẽ bị gì nè Đúng rồi ấy Búng chán đúng không? Okay. Rồi, ai cười sẽ bị búng chán nha các bạn nha, chắc chưa? Chắc, ok Ok, rồi, vô Bây giờ video đầu tiên chúng ta cứ cùng nhau xem nha Bắt đầu thôi Vâng, và chúng ta đang thấy là có một con ngựa Ngựa xương nó đang bị cưỡi bạn hết Cái con, cái con, cái con <laughs> Cái gì vậy? Ủa sao cái con bộ xương nó đứng lên Nó cầm cung bắn luôn vậy Ủa gì vậy? Trời ơi Ủa hóa ra ngựa ở oh Bình Dương nó vậy mà Ngựa, ngựa Bình, Dương, cái à, đó là ngựa, ngựa xương ở Bình Dương nha các bạn nha Ngựa Mai làm sao có mấy cái đó được đúng là độc lạ thật tính ra là cái con ngựa xương ấy lần đầu tiên tôi thấy trong cuộc đời nó cầm tung nó bắn kiểu, kiểu không ngờ tới mà kiểu bất ngờ chứ bà già hiểu không đó <laughs> bất ngờ thiệt ok rồi ờ. tiếp nè tiếp theo là gì đây chúng ta có dạ. thấy là một anh chàng đang ờ, hình như là đang đi mai dạ. đào mấy cục than thì phải ok và sẽ có chuyện wow cái gì vậy hả ờ khoan từ hình như từ nãy hồi nãy giờ tôi cười nhiều quá sao sao ờ, hình như là tôi kiểu ớ ớ ớ như là vậy là à, tôi cười rồi ấy da không sao lần này lần này tôi sẽ không cười cái mặt tôi sẽ bình thường cái mặt tôi sẽ đó nói chung là video này á là cái ngọn núi nó biến thành <laughs> nó mọc chân núi mọc chân biết đi hình như tôi mới cười nữa hay sao thôi bây giờ mình như thế đi bây giờ mình cười to thì okay, mới tính cười, ok cười ha ha ha đi. cười ha ha ha thì Đúng mới rồi. tính ok rồi vô Mệt tiếp nha rồi. thì uh, cái ngọn núi này chỉ đơn giản nó mọc chân ra xong nó chạy thôi ờ tôi biết thắc mắc chứ không buồn cười chắc là nó nó nó bị đau quá nó bị đánh đau quá cho nên đứng dậy chạy ờ. ok ở gì đây một à, ông Steve đang xoay Ô, đỉnh vậy Ủa, trick hả có thật hả Ai <laughs> hình như tôi mới cười phun nước miếng luôn á my god Nhớ có thật không nhớ hay vậy Đỉnh vậy mà nghĩ có thiệt không Không biết Đây là Minecraft Bình Dương Cho nên à, bà đừng tin là tôi phải Tất xuống... cả mọi thứ đều không có thật Nó là ở Bình Dương <laughs> Không tôi phải xuống Bình Dương mới có tôi ừ. xuống Bình Dương. Bà phải tải game Minecraft Tại à, Bình Dương thì mới có à, không à, Trời à. Bình Dương là quê của tôi các bạn ạ à. Tôi rất yêu quê hương của tôi Bởi vì nó rất độc lạ à, Ok em, tiếp em nha về Bình Dương thăm luôn à Ok Xây cổng địa ngục nè không xây được luôn Ủa sao xây cổng địa ngục tôi nhớ là đốt một quẹt lên là nó phải ra cái cổng chứ ta là chắc chắn là sẽ cách khác hiểu không ok để xem coi chuyện gì sẽ xảy ra nó xảy gì đây ủa cái ngọn lửa nó đứng lên kìa <laughs> à, sao nó cười vậy trời ây à ây à cái tính của tôi với bạn là tôi rất là dễ cười luôn có thể tôi thấy cái gì đơn giản á tôi cũng sẽ cười không tại vì ông đục là ok ok ok ok nói chung là cái này là cái ngọn lửa không ngờ luôn á nó đứng dậy xong nó chạy oh my god rồi tiếp nè, thì bây giờ chúng ta đã thấy là một con chó, à cái này là bé mưa, bé mưa, và một à, nhân vật đang cầm một cái que xương và cho cái con chó này nó ăn xương. Ok. Ủa, sao cho mãi không được vậy? Ủa? Ô! Ô! từ từ bây giờ bình thường là trong minecraft á, là người thu phục con chó Đúng còn rồi. này là con chó thu phục lại người luôn Ê, nghĩa từ từ đọc lại bình dương thiệt con chó đi bằng hai chân sao nữa oh my god rồi bây giờ nó là con người cắn mình đúng không không biết ok rồi bây giờ là đi Hay xuống dưới địa ngục nè ok con quỷ lửa quỷ lửa ui trời nước với con con quỷ lửa con quỷ lửa tắt luôn Ồ, Wow, hay á, hay á, hay á. À, cái này hay, cái này hay, cái này hay. Cái này nên học hỏi, cái này nên học Nhưng hỏi được không được. làm được. Ui đang cười cười cười cười vét không cực nè. Bây giờ là ồ. Oh. Lại tiếp các bạn. Một uh... chờ chờ chưa. À, <laughs> tôi đau đầu quá tôi, tôi đau đầu với cái video này quá vậy à. tôi quá đau đầu với cái video này luôn cảm giác mà mình là minecraft mà mình nghĩ là cái này có thật không vậy mình... cái này á tôi chưa bao giờ thấy ở trong minecraft luôn á tôi Chứ... thật sự là bởi vì tôi đang cảm giác rất là đau đầu với cái video này luôn á bạn thiệt sự luôn á trời chơi minecraft năm sáu năm mà tụi mình bị sang chấn tâm lý mà tôi ơi. chơi minecraft mấy năm trời rồi mà bây giờ đây là lần đầu tiên tôi thấy cảnh này luôn á trời là trời hay thật hay thiệt bình thường á tôi cưỡi con heo trong minecraft á con này là con heo cưỡi mình <laughs> heo cưỡi là con người ghê thiệt ồ oh. wow hay vậy wow sử dụng bột xương để làm cho block nó to hơn wow wow wow wow ui là chuyện gì xảy ra đây ta nếu như bây giờ mà sử dụng cái cần gạt này và và và, và bật cái này thì chuyện gì sẽ xảy ra u uh, nó đẩy mất cái ngôi làng luôn wow sớm nhớ ghê thiệt ghê thiệt ồ uh Ui, cái Ôi. kia có thật nha Bảy ngôi làng luôn các bạn ơi, ghê thiệt Wow Một khối làng không, nguyên một khối chứ không phải là Ô. Wow, ghê ghê ghê ghê, cái này hay, cái này hay, cái này hay. Hay nha. Ok. con heo, uống heo ăn nhiều Rồi, đấy. Bây giờ là cho con heo ăn nè, sau đó là, là... <laughs> à, tôi chưa cười nha, tôi chưa cười thành tiếng nha. Tôi vẫn chưa thấy. Ủa? trời ơi miếng miếng thịt heo lạ vậy từ từ từ miếng thịt heo ender miếng thịt heo trời ơi miếng thịt heo được làm bằng ngọc ender bạn ơi ghê thiệt Ê vậy là mình nếu mình ăn này bị gì không không biết chắc là mình ăn mình sẽ dịch chuyển ở đâu đâu để coi coi các bạn này bạn có ăn không ta để mình xem thử nha ờ. có ăn không ơi ờ. ăn luôn nè có dịch chuyển không Ui dịch chuyển nè Ghê ghê ghê ghê Ê ăn xong chuyển sinh luôn á Đúng là Minecraft độc lạ Thiệt sự luôn á trời Quá ghê luôn okay. ok và bây giờ là một con bò Con bò này bị mút sữa nè Rồi lấy sữa Lấy hết sữa rồi ờ, Steve làm gì đây <laughs> Lấy luôn con bò Nó bất ngờ đến nỗi mà tôi không thể nào tôi nhịn cười luôn các bạn Nó bất ngờ á tôi Thật ra nha có thể các bạn xem video á Có nhiều cái bạn sẽ không thấy mắc cười Nhưng mà bởi vì mình mắc cười là bởi vì nó quá bất ngờ Cái tính của mình khi mà cái gì nó bất ngờ quá Mình sẽ bị mắc cười các bạn tôi không có ngờ là lấy cái xô múc mấy con ờ, bò tôi nghĩ luôn nà giống kiểu đập đánh con bò cho mất xong rồi còn còn gì ta lấy hết bò luôn các bạn thôi chịu ai ui chán tôi giờ trắng vậy các bạn ok Ê, tôi nhất định rồi. phải búng lại sam Ê, nó sưng cục rồi phong ơi kệ tôi ok tiếp nè rồi tôi tôi không cười nữa tôi không cười nữa quá là bất ngờ luôn bạn ơi là là lấy cái xô múc con bò xong uống cái ờ, con bò vô cái biến thành con bò luôn wow, wow hay quá hay đúng là nói ráp đập lạ bây giờ đây là một cái chuồng gà nè ừ. lấy một cái trứng gà ừ. ê bây giờ đón đi tôi đón là cái trứng gà này ờ, đập xuống đất xong nó sẽ thành con rồng ender Không đón là gì nở ra con voi biết bay đó con dâu biết bay hả ok ờ. ừ, được rồi để xem thử ai ai, ai đúng nha cái độc lạ lên chứ tôi rồng ender có gì cái video đâu. này nó rất là độc lạ luôn cho nên đúng chúng rồi. ta không thể suy nghĩ bình thường được ok ok để xem thử coi nó ra cái gì nha để xem coi xem coi thấy chưa thấy chưa tôi đoán đúng sao biết được thấy chưa quăng ra nguyên con rồng ender luôn mày thấy mình đoán đúng không bạn Hay trời hả? ơi tôi biết ngay mà nguyên con rồng ender trời ơi ok và đang đập quả trứng rồng ra muốn đập được luôn hả tôi tưởng phải dùng cái máy đẩy vậy tôi nhớ ủa sao quả trứng gà thì ra con rồng còn quả trứng rồng thì nó lại ra con gà là sao à, đầu quá bố ơi à, tôi dạ, đầu quá. tôi xem video này xong tôi bị đau đầu quá bạn ơi à. mất trí nhớ chết rồi ờ ủa ông là ai vậy ông là ai vậy tôi không biết ờ. ủa con bà là ai vậy ôi thôi ôi trời đi mày mày grab mày đặc biệt quá ê khoan từ ngồi xem cho hết chứ à rồi chưa nhớ, hết trời, mà nhớ nhớ chứ nhớ trời mấy bạn mấy bạn phải có cái cảnh báo không được xem video quá lâu nha bị không bị không bị không đó mấy bạn mà xem cái video minecraft này quá lâu thì mấy bạn sẽ quên luôn game minecraft chơi sao rồi. các bạn ok kiếm mỗi kiếm được enchant lấy lên. một cái kiếm enchant lên sau đó là dùng cái kiếm này đánh con heo đúng không con heo Ủa đây sao nữa Nó ra Từ từ Có cái gì đó nè Từ từ bình tĩnh chúng ta xem Đúng đi à. Chắc là nó sẽ có cái gì đó Nó phải đặc biệt nè Ôi rốt cuộc nó có gì đặc biệt ta <laughs> Rốt cuộc nó có gì đặc biệt ta Wow Nó vừa làm mình tốn 5 giây cuộc đời Trời ơi nó tốn thời gian ngồi xem ghê luôn á trời Trời ơi nó dẫn dắt ok thôi không sao tiếp tiếp tiếp tiếp từ nãy giờ nhiều cái độc lạ lắm rồi ok đốt con ripper lên nè ủa đốt được hả ta được con ripper ờ. đốt được mà con gì không đốt được bà nội tôi đốt bà còn được nữa đừng nói ripper ờ. ok và chuyện gì xảy ra ủa <laughs> ủa đốt xong cái là hết video hả ta ủa cái gì kỳ vậy quá tỉnh quá mày không hết video tôi cười tại vì nó, nó loạn xẹt quá à không bà cười vẫn tính hết clip hết clip nhưng hết hồi nào vẫn còn mấy giây nè ba cười rồi tôi cười sao á sao tại vì nó quá một cười tự nhiên ra rồi lại tự nhiên không không nói nhiều không nói nhiều đưa cái chén đi cuối clip là gì vậy vậy chén vô đưa cái chén này Và bây giờ đang là một cái người đang đi câu cá Và What? Cái gì vậy? Một con cá đang câu cá à không nó câu con người luôn trời ô oh, một con cá nó đang câu con người các bạn ơi quá trời không ai ngờ được luôn á ở gì đây rồi giờ là một con heo sau đó đánh con heo nè rồi rồi rồi rồi rồi tới công chuyện rồi trời ơi con heo này hơi bị đỉnh nha các bạn ông nên nuôi con heo đó ờ, ờ tôi nuôi con heo đó để mỗi lần bà bà đánh tôi thì con heo đó nó sẽ đánh bà ok em cái giường vô đi ngủ ủa wow à tôi biết rồi buổi tối á mấy con dân làng á là nó sẽ kiểu ờ, thấy trời tối là sẽ vô cái giường nó ngủ phải không nhưng mà ở đây nhiều mấy con dân làng quá cho nên là xếp chồng bên nhau nó ngủ luôn giường của người ta đừng dành ngủ vậy vô duyên quá à? ok xếp chồng lên luôn wow bất ngờ thật sự bạn ạ lạc đà bây giờ là hai người đang cưỡi lạc đà được luôn à? được luôn hả bạn trời ơi con lạc đà nó dài ra trời ơi là trời rồi tiếp nè Bây giờ là một cái thẻ tát Sau đó sẽ đặt cho một cái tên khác Ok Và sau đó làm gì đây Đem cái thẻ tát ra ngoài Gắn cho cây kiếm hả À gắn cho cây kiếm Và chuyện gì sẽ xảy ra Ok một người lại lấy chậm Ôi đứt cái tay ra ngoài luôn What Oh my god Đúng thiệt là Minecraft độc lạ Bình Dương các bạn à Trời ơi <laughs> Tôi thời luôn á tôi xem cái video này mà hết bất ngờ này đến bất ngờ nọ Nó làm tôi cười liên tục bởi vì là quá bất ngờ các bạn ơi thiệt luôn á trời Ok Thôi nói chung là hôm nay Sammy xem video này Sammy cảm giác như thế nào? Đối tôi thì nói chung là nó bất ngờ nhiều hơn cái buồn cười cũng có chỉ là bất ngờ nhiều. Ừ, nó còn tôi độc lạ còn cái à. tính của tôi là mỗi lần tôi bất ngờ gì đó tôi rất là dễ cười các bạn ạ. À. Ờ đau quá bởi vì cho nên bị búng đau muốn chết nè thôi không sao nói chung là hôm nay bọn mình đã cùng nhau reaction một cái video minecraft độc lạ Bình Dương cho bạn xem rồi Thì nếu như bạn thích bọn mình làm thêm nhiều video reaction về cái Minecraft độc lạ Bình Dương này nữa Thì bạn hãy nhớ comment xuống bên dưới cho mình biết nha Chứ mình thì mình hơi bị thích cái cái những cái video này luôn á Chắc chắn là mình sẽ làm thật là nhiều những cái video reaction nữa Ok Và mình sẽ để lại cho bạn này một like ở bên dưới Ok quá hay luôn Để lại một like yeah, Đăng ký rồi nha Nhấn vô cái chuông luôn Ok Mấy bạn cũng nhớ đăng ký và nhấn vào cái chuông của mình luôn nha các bạn <laughs> Ok Bây giờ còn bây giờ thì bye bye Và hẹn gặp lại anh em những video lần sau nha tạm biệt Bye. Hello team, hello team.